Hello, mình chào các bạn đã đến với kênh Trà Đại Vlog 85 Hôm nay mình sẽ quay quán cà phê Greenway ở đường Kim Sơn Quán rất là đẹp luôn mọi người Hôm nay thì à, có chương trình hát cho nhau nghe Sẵn à, có chương trình hát cho nhau nghe thì à, mình sẽ mọi người nhớ nhắn like nhắn chuông để ủng hộ mình nha xin cảm ơn mọi người quán rất là đẹp luôn mọi người ơi đó mọi người có ai đã từng uống cà phê quán này chưa quán rất là đẹp nhìn rất là khang trang và đồ uống cũng rất là ngon giá cả thì hợp lý luôn mọi người ơi trước quán thì có hồ cá luôn nha mọi người đó trong đây có mấy con à, cá cầu với à, cá ba đuôi cách bài trí của quán rất là đẹp luôn mọi người ơi nhìn thấy khe luôn thấy me luôn bây giờ mình sẽ vào trong và mình à, quay xem cái hát cho nhau nghe nha mọi người có bạn nào đã từng đến quán cà phê này uống cà phê chưa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 It's a Christ.